럼범자이 응? 럼범자이 안녕하세요 북입니다 어, 오늘은 가깝게 지내고 있는 동생이 있습니다 동생이 오늘 네일아트를 간다고 해서 어, 저보고 계속 같이 가자고 하더라고요 뭐 본인이 심심하다고 같이 가자고 얘기를 했기 때문에 아침 일찍 10시 정도 됐는데 같이 이렇게 해서 따라 나서게 됐습니다 네 그래서 지금 돌린 어, 눈을 비비고 나왔고 카메라까지 같이 들고 와서 이제 여러분들께 보여드리려고 합니다 돌리네요 여기야 여기 여기야? 혼자 여기 여기만 một cái hả? Ờ mà oppa à Ừ. Muốn em làm cái này hay cái này Hai Không sao. Nhưng mà em có làm việc một giờ. Dạ tắt nhạc tắt nhạc Tắt cái cái lo luôn Lúc giữa á anh Ở đây á 나도 해줄까? 어서 오세요. Kỳ lắm đó chị Em là sếp không? Dạ Ừm, nhân viên không có. Nhờ nhân viên đến trễ À, ở đây khách người Hàn Quốc không có hả? Có có. ừ. Nhiều nhiều mà 한국 사람이 생각보다 많구나. 음, 부끄럽지? 그, 그, Ờ. Nhưng mà em xấu Em không đẹp biết rồi. <laughs> Bao nhiêu tuổi? 30 rồi 30 hả? ừ. Ồ, xem xem mà. Xem xem với anh hả Ờ. 30 tuổi. Ừ 뭐지? 우리 미건 Cậu đẹp 좋아한데. trai ha À, biết rồi. <laughs> <laughs> Xin lỗi nhá. Còn sinh năm là 1993. Ba À, là 1983. <laughs> xem xem xem xem xem xem 10 số Anh là 40 tuổi. em 21 tuổi nhưng mà là người Hàn Quốc là bảo em 22 tuổi Ba mươi tuổi nữa là cô cô ngồi yêu Chưa Chưa Chưa có chồng Độc thân Cố lên Cố lên Con ba ừ, Nè đẹp đẹp Cái gì? 누구야? 다혜야? 사장님? 사장님이라고? 와 진짜 예쁘다 에모이 에모야? 밤. 그만. 야, 너, 씨. 나 놀랬잖아. 오, 진짜 예쁘다. 여기, 이거, 이거 문신 있는데, 사장님 여기 없어, 컴거. 거마. 다, 다르잖아. 거년이요. 컴컴 달라. 아, 행사. 혼, 혼. 와 근데 진짜 예쁘다 우리 사장님 등산도 보통이 아니다 윤신이 요. 아, 우리 사장님 소주를 좋아하시네요. 고, 건배, 아라, 와, 청사과, 뭐 참이슬. 이거는 후레쉬한 거고요. 청포도 이슬도 있고, 야 아유, 우리 사장님 소주 좋아하시네. 엠틱 소주 컴? thích không bộ Hàn Quốc hả 오, à oppa thích bia anh không thích uống. anh không thích uống Ừ. anh sắp về Hàn Quốc rồi mà Năm nhai nữa, quay lại. quay lại Ờ, anh sống ở Hồ Chí Minh. à, Anh muốn đi du lịch Hàn Quốc. <laughs> Hiểu không? ờ, anh muốn đi du lịch Hàn Quốc ừ. Người Hàn Quốc đi du lịch Hàn Quốc 5 ngày quay lại Hồ Chí Minh <laughs> Em em quê ở đó, ở đấy à? Cà Mau Anh ừ. anh đi tới Cà Mau chưa? Ờ chưa Anh đi Cần Thơ Ờ à. ừ. Cà Mau có con cua nhiều lắm Cà Mau có, có biển có biển con cua á ờ, mấy tiếng 8 tiếng 8 tiếng 8 tiếng luôn á cửa 8 tiếng hả wow. Vâng. đi máy bay ở ba đi máy bay 30 phút đi xe ô tô 8 tiếng xe ô tô ừ, Tầm đi, đi máy bay 30 phút đẹp à, con gái đẹp chưa có người yêu không biết rồi <laughs> Papa thích con gái à, ừ. Hồ Chí Minh hơn con gái Hà Nội Anh không muốn gặp người Hà Nội Không muốn gặp người Hà Nội người hà nội là không thích camera nhưng mà em nhưng mà no, em không phải người hà nội em là người hồ chí minh em nói rồi em, em là người hồ chí minh oh. em biết nói tiếng hồ chí minh em nói anh ơi anh ơi không phải em nói anh ơi anh ơi người hồ chí minh là anh ơi anh ơi nhưng mà em nói anh ơi người hà nội Không phải, em là người Hồ Chí Minh. 어, 오케이. 오케이. Em nói là anh ơi. 오케이, 오케이, 오케이, 오케이. 참 외국 생활이 사람을 알게 되면 알게 될수록 재밌는 것 같아요. 리베야. Chưa xong mà. Oppa, tiếng Hàn Quốc à, chú gọi là gì? 주 아저씨. Adachi. 응, Chú ơi, Adachi. 응, 아저씨. Adachi. 응, chú ơi. Anh có bạn gái người Hà Nội tên là Hạnh. Ờ, bạn gái của anh tên là Hạnh. à, hay một tháng <laughs> kết thúc cô gái muốn là tại sao tiền tiền của anh mày mày à muốn tiền của anh Ồ. cô gái đòi tiền nhiều ừ. bùm bùm giỏi ừ? bùm bùm giỏi cái gì bùm bùm giỏi à, chưa bùm bùm chưa bùm bùm ừ. chưa bùm bùm mà đòi tiền hả <laughs> cô gái đẹp thích tiền có quen à, quen con gái à, Hồ Chí Minh đi con gái Hồ Chí Minh không có đòi tiền <laughs> chưa chắc con gái Hồ Chí Minh còn đòi nhớ <laughs> nhốt nhốt ừ. nhốt ừ. anh không có vaccine <laughs> Thích quát lông ừ. Đấy, <laughs> quát xinh ghê chưa à, anh còn 왜 이렇게 hỏi 좋아해? anh có lông á. anh không có lông hả 어, 아, 난 왁싱 좋아해요. oppa 어? không có 어, 깜깜. 여기? không có. ờ Không sao. oppa chân không có À, có. Ít. Tấu. em có làm gì đâu Cô Tú Em xem thôi mà ờ, Một chút Ừ, một chút Em nhiều nhiều Ừ, đúng rồi Trời ơi Không có Không có Không có ừ, Em không có rồi Không có, không có Cà ừ. Mau không có Hà Nội có à. Hà Nội À, con gái Hà ơi có ừ, con gái con, Cà con Mau. gái Cà Mau không, không có. có. Ồ là trời. Ôi là trời. 아니 뭘 그렇게 열심히 하는 거야? Đẹp không? 빙퉁. 아 이제 끝났네요 아 촬영하다 졸았습니다 여러분 이제 가야 되는데 계산을 저한테 시키진 않겠죠 빨리 초 초띵 chờ một chút chút cùng nhanh nhanh bali bali 好，呀！